yếu từ đâu mà ra câu hỏi nghe có vẻ củ chuối nhưng thật sự đây là một câu hỏi về tâm lý nguồn gốc của tình yêu thông thường chúng ta gặp ai đó yêu đơn giản vì sự rung động nhưng yêu mỗi người thì lại khác nhau nguồn gốc để yêu mỗi người lại khác nhau một yêu vì tình thương không ít người yêu xuất phát từ tình thương họ có thể nghèo họ có thể tổn thương hoặc họ có thể bị ai đó bắt nạt bạn muốn quan tâm muốn yêu muốn bảo vệ họ hai yêu từ ngưỡng mộ bạn đã từng yêu ai vì sự ngưỡng mộ vì họ giỏi vì họ đẹp có thể bạn ngưỡng mộ thầy cô của mình có thể bạn ngưỡng mộ lớp trưởng có thể bạn ngưỡng mộ một người nào đó tốt bụng một người nào đó dễ thương và bạn chuyển từ sự ngưỡng mộ sang sự yêu thích bạn cảm thấy wow người này thuật tuyệt vời và bạn trao đi tình yêu của mình ba yêu vì ghét ông cha ta vẫn có câu yêu nhau yêu cả đường đi ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng vậy mà có những người bạn của tôi ghét nhau như chó với mèo vậy mà cuối cùng lại yêu nhau bốn Tình yêu sẽ đánh Yêu nhau ngay từ lần gặp đầu tiên Đúng gu, đúng kiểu Đứng tim luôn năm yêu vì trách nhiệm đây gọi là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy hay lỡ một lần làm chuyện đó và họ sống với nhau dần dần họ nảy sinh tình cảm họ cảm thấy ô người kia cũng tốt đấy chứ và họ yêu nhau và từ trách nhiệm chuyển thành tình yêu 6. Yêu từ cô đơn Hai trái tim cô đơn gặp nhau và họ trở thành một tình yêu Còn bạn, tình yêu từ đâu mà ra? Hãy nhớ lại những người bạn thích hãy nhớ lại những người bạn yêu bạn sẽ biết tình yêu của bạn từ đâu mà ra hẹn gặp lại các bạn trong video sau